Reinhard mượn tay Matthew để giết Deep. Tại nhà Gonka, Reinhard đang chuẩn bị mọi thứ để tổ chức sinh nhật cho chị dâu Suchicha. Reinhard nghĩ sẽ phải giết Deep loại bỏ tên của Deep ra khỏi nhà Gonka. Reinhard nói, chị dâu, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho chị tại nhà. Suchicha nói, chị sẽ không tổ chức tại nhà Chị sẽ mừng sinh nhật tại trường, khi nào Deep trở về, chị sẽ tổ chức tại nhà. Duga đã hứa với chị sẽ đưa Deep trở về trong 5 ngày nữa. Chị tin Deep sẽ được thả vì Deep vô tội. Suchicha rời đi, Sashi tới. Bà ta nói, thật buồn Rainat, Deep là người đã bắn Raima chúng ta phải cứu Raima và bảo vệ cô ấy để khi Deep quay lại, nó không thể giết Raima. Reinhardt trở lời vợ không Sashi, chúng ta không thể tin tưởng Deep, anh sẽ xử lý Deep, nó sẽ không thể ra khỏi tù. Reinhardt gọi điện cho tên cai tù nói về Deep và Matthew. Reinhardt nói, Matthew không hề biết Deep là người tốt, anh hãy làm cho Deep trở thành kẻ thù của Matthew. Sa suy nghĩ, Matthew rất căm ghét nhà Gonka. Nếu Matthew nghĩ Deep cũng ở phe của Reinhardt thì hắn ta sẽ trả thù lên Deep. Reinhardt tự nhủ, Xin lỗi chị dâu, sinh nhật của chị sẽ không bao giờ được tổ chức vì Deep sẽ phải chết vào ngày mai. Zainab tới nhà tù gặp Matthew. Matthew sốc khi nhìn thấy Zainab tới gặp mình. Matthew nói, ông tới gặp tôi để làm gì ông Zainab? Zainab nói, tôi tới đây để cảnh cáo anh, Deep là cháu trai tôi, tôi coi nó như con trai mình, Deep đang ở trong tù. Tôi muốn cho anh biết đừng tìm cách để làm hại Deep, nếu không, anh biết những gì tôi sẽ làm với anh rồi đó. Matthew không hề sợ hãi. Ông nghĩ tôi sợ sao? Ông không thể làm gì tôi thay vì những lời cảnh cáo này đâu. Matthew rời đi, Reinhard mỉm cười. Ông ta nghĩ chỉ cần Matthew trả thù lên Deep thì Deep sẽ chết trong tù và kế hoạch giết Deep của ông ta sẽ thành công tại bữa ăn trưa trong tù. Deep lấy khay đồ ăn và nhìn Matthew. Deep nghĩ anh phải bắt chuyện với Matthew và làm cho Matthew hiểu anh đang tìm bằng chứng để chống lại nhà Gonka, nhưng làm thế nào để cho Matthew nhận ra điều đó? Deep mang khay thức ăn tới ngồi cạnh Matthew. Deep mở lời, chúng ta có thể nói chuyện. Matthew đáp lại, cậu đang sai đúng không? Đừng lo lắng, tôi sẽ không giết cậu, cái chết của cậu sẽ không êm ả, à, vậy đâu. Reinhard đã tới đây để yêu cầu tôi không được làm hại cậu. Deep bị sốc. Matthew mỉa mai Deep, cậu đã trở thành con chó cưng của Reinhard. Reinhard đã che giấu mối quan hệ của ông ta và Raima. Có thể vì thế cậu hoặc ông ta đã bắn Raima. Lít thấy choáng váng khi biết mối quan hệ của Reinhard và Raima. Cậu sốc, ông đang nói những điều vô lý gì vậy, Matthew? Matthew nói, đừng giả bộ không biết với tôi Deep, tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho nhà Volca và tôi biết những việc xấu xa mà họ làm. Cậu sẽ phải ở tù thay cho những việc xấu xa của ông ta vì ông ta đang là người chăm lo cho cậu và mẹ cậu. Deep tức giận nói, Renat không hề làm bất cứ điều gì có lợi cho mẹ con tôi. Deep và Matthew bắt đầu cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Matthew đẩy Deep ngã xuống sàn khiến anh bị thương ở chán. Deep kháng cự chống lại Matthew. Cơn tức giận trong Deep trỗi dậy khiến anh đánh lại Matthew liên tục khiến Matthew cũng phải sợ hãi. Ngay lúc đó, cai ngục tới và bắt giữ Deep. Deep hét vào mặt Matthew. Tôi căm ghét Reinhard và Sashi, họ đã hủy hoại cuộc sống của Nitia và Peya. Tôi nhất định sẽ trừng phạt họ, họ sẽ sớm phải vào đây trả giá cho tội ác của họ. Hãy chờ mà xem. Matthew bị sốc khi nghe Deep nhắc tới Nitia và Peya. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở tập tiếp theo sẽ diễn biến ra sao, các bạn hãy theo dõi tiếp nhé. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và đừng quên đăng ký để theo dõi video mới nhất. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và đừng quên subscribe để theo dõi video mới nhất nhé.